Với một lô đất 200m thổ cư nằm trên mặt tiền đường Tôn Thất Tùng, thành phố Phan Thiết. Thì đây là đường Tôn Thất Tùng. Có chiều rộng lòng đường từ đây qua đây 15m, vỉa hè mỗi bên 5m. Lô đất này thì có mặt tiền rộng 10m. Đây là chiều rộng mặt tiền từ đây qua bên giáp cái nhà mái tôn này và có chiều sâu 20 mét từ trước ra phía sau 20m vuông vức full 200m thổ cư lô đất này thì có hướng đông anh chị mua thì có thể làm nhà ở làm văn phòng công ty làm nhà xưởng đều rất là thuận tiện thì đây là một lô đất nằm ở mặt tiền đường Tôn Thất Tùng thuộc khu dân cư Hùng Vương trung tâm thành phố Phan Thiết thì anh chị định giá thời điểm hiện tại giá khoảng bao nhiêu hiện tại chủ đất đang gửi tôi bán ra lô đất này anh chị quan tâm thì hãy inbox tôi tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Văn Tiết.